Em Tuyền Mitsubishi xin chào tất cả quý anh chị ạ. Hôm nay là những ngày giữa tháng 4 năm 2021 thì à, như thường lệ bên em có chính sách giá mới về dòng xe Mitsubishi. Thì em sẽ làm một video chia sẻ với quý anh chị về dòng xe Mitsubishi Pajero Sport bên em đang có chính sách giá mới để gửi tới quý anh chị bao gồm là bảng giá chi tiết giá năm bánh của chiếc xe và uh, chương trình trả góp của quý anh chị. Thì sẽ tính toán cho quý anh chị là hàng tháng quý anh chị phải trả bao nhiêu tiền thì quý anh chị vui lòng kiên nhẫn xem đến cuối video thì em sẽ có một cái bảng chi tiết để gửi tới quý anh chị ở cuối video này nhé để quý anh chị xem thì uh, giá lăn bánh của chiếc xe Mitsubishi Power Sport uh, uh, đời 2021 này thì với bản một cầu thì bên em đang có giá lăn bánh của nó là ở tỉnh là 1 tỷ 145 triệu còn với bản hai cầu là 1 tỷ 369 triệu thôi quý anh chị ạ thì quý anh chị sẽ đối bản một cầu thì ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị để vay được là 800 triệu và quý anh chị sẽ bỏ ra là 345 triệu để sở hữu chiếc xe này còn đối với bản hai cầu thì ờ, quý anh chị sẽ phải bỏ ra là 370 triệu tương đương với ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị là 1 tỷ đồng để vay mua chiếc xe còn hàng tháng trả góp như nào thì em sẽ gửi quý anh chị ở trong ờ, cuối video đấy ạ em cũng giới thiệu qua với dòng xe Pajero Sport ờ, đời 2021 này tới quý anh chị thì Power Sport đời 2001 này nó sẽ là chỉ có hai phiên bản là phiên bản ờ, động cơ 2.4 máy dầu một cầu và 2.4 máy dầu hai cầu thưa quý anh chị chứ nó không có nhiều ờ, phiên bản và màu sắc thì cũng được lựa chọn rất kỹ càng nên là năm 2021 chiếc xe Power Sport này nó chỉ có 3 màu để quý anh chị lựa chọn đó ngoài màu trắng ra thì đằng sau đây có màu nâu cà phê và màu đen nữa để quý anh chị lựa chọn đây là các cái màu mà được nhà máy phân tích rất kỹ trước khi ờ, sản xuất là rất nhiều người lựa chọn đó thì ờ, xe Power Sport này động cơ 2.4 nó sinh ra 181 mã lực so với dòng Ford Everest hay là Toyota Fortuner đấy thì nó sẽ đuối hơn chút nhưng để trải nghiệm thực tế thì nó không có nhiều sự khác biệt đâu ạ thì cụ thể thì em mời quý chị qua showroom bên em có địa chỉ tại km 6 đại lộ Thăng Long An Thọ An Khánh Hoài Đức Hà Nội để um, lái thử và trải nghiệm thực tế chiếc xe này xem nó có um, khác biệt nhiều so với lại uh, các dòng xe Fortuner hay là Ford Everest hay không thì trước khi uh, tới showroom bên em thì uh, quý anh chị vui lòng gọi theo số online uh, 0936 929 444 để em uh, sắp xếp đặt lịch lái thử trước quý anh chị nhé Đó. thì em cũng nói qua một chút về dòng Ford, uh, xe Passport bên em thì nó có những cái đặc điểm nổi trội về cả hai phiên bản đó là về mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này cũng là rất là tiêu ít nhiên liệu thì ở với bản một cầu này đường trường nó chỉ có 7,3 lít ở đường trường thôi còn đối với bản hai cầu thì ở đường trường nó chỉ có 7,8 lít dầu diesel thôi đấy là cái mức tiêu hao nhiên liệu về kiểu dáng thì quý anh chị cũng thấy đây thì kiểu dáng xe ờ, Power Sport 2001 thì nó trông rất đẹp vuông bước và trông nó thể thao hơn so với các phiên bản trước đó như 2019 trở về trước Đấy. đẹp và cứng cáp hơn rất nhiều đúng không ạ rất nhiều đường nét gân nổi vuông Đấy. và đời 2021 này thì uh, xe có những uh, cả bản một cầu bản hai cầu đều được trang bị là phanh tay điện tử tự động rồi Đấy. thì giúp cho quý anh chị là không bị quên khi kéo phanh kéo hạ phanh tay ví dụ như anh chị về P nó sẽ tự động phanh và về D thì nó sẽ tự động nhả phanh ra cho quý anh chị ừ. và cả hai phiên bản đều được trang bị là hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn giúp cho tránh việc đạp nhầm chân ga đấy ạ nó sẽ tự động ngắt công suất động cơ khi mà đạp nhầm à, chân ga đó và khả năng nội nước của chiếc xe Sport này đó là do là nó là bản thể thao nên là khả năng nội nước nó rất cao 700 mm khoảng sáng gầm xe của chiếc xe này là 218 mm và nhiều anh chị bảo em ờ, hỏi em về cái ờ, tại sao cái la răng của chiếc xe Passport này chỉ có 18 inch so với Ford Everest thì nó là 20 inch cơ thì thực sự là nhà thiết kế cũng tính toán rất kỹ lưỡng với bản 20 inch thì thực sự là trông nó rất thể thao và cứng cáp hơn rất nhiều đúng không ạ nhưng mà để phù hợp với lại mọi địa hình thì cái đối với dòng xe SUV này thì nốt la răng 18 inch là phù hợp nhất đó thì cũng là sự tính toán của nhà sản xuất rồi ờ, với lại bản hai cầu thì nó sẽ được trang bị nhiều tính năng an toàn chủ động hơn so với lại bản một cầu như là hệ thống e-assist uh, ờ, ờ, an toàn chủ động này, như là cảnh báo phương tiện cắt ngang này cảnh báo đèn mù này hỗ trợ quý anh chị chuyển làn này và chống uh, va chạm phía trước đó là các cái tính năng mà bản hai cầu có so với lại uh, bản một cầu này và bản một cầu này chỉ được trang bị là 6 túi khí thôi so với bản hai cầu nó là 7 túi khí bản một cầu thì cốp nó cái chỉnh điện rồi nhưng mà với bản hai cầu thì nó sẽ có thêm cái chức năng nữa là đá cốp giúp anh chị ờ, dễ dàng mở cốp hơn thuận tiện khi ờ, ờ, đi siêu thị mà mang hàng hóa ra để để trên xe ấy, tự động đá cốp nội thất bên trong xe quý anh chị thấy là xe Power Sport này nó sẽ là nội thất màu đen và trên là màu xám à, đây là cái màu cơ bản của dòng Mitsubishi tất cả các phiên bản của các mẫu xe đều bây giờ là đều thống nhất là một màu đen nội thất ghế da màu đen thì ờ, cái khoang ờ, để hành lý này thì thực sự là chiếc xe Pajero Sport này cũng là rất là rộng rộng nhất phân khúc rồi nó có thể để vừa một bộ gậy gôn ở trong cốp xe và cái hàng ghế thứ ba nó có thể linh hoạt để gập lại để giúp quý anh chị có thể để nhiều hàng hóa hơn và nếu mà hàng hóa cồng cành không để trong xe được thì chiếc xe Mitsubishi Power Sport này nó sẽ có thêm là giá lóc thể thao nữa để quý anh chị dễ dàng dễ dàng để các đồ đạc quá khổ lên trên nóc xe được đó chúng ta sẽ vào trong nội thất của chiếc xe Pajero Sport này để thấy được là có nhiều cái điểm khác biệt nữa bạn ờ, vào trong quay cho ờ, cho mọi người đây đây em sẽ quay trực tiếp cho quý anh chị này nội thất bên trong xe và cái thứ hai gặp lại và ghế thứ hai là sẽ cố định quý anh chị nhé sẽ và ờ, đây là cái phần nội thất bên trong xe và cái phần điều khiển hệ thống điều khiển này thì màn hình uh, giải trí 8 inch và màn hình kỹ thuật số cũng đều là 8 inch cả Đấy. Ờ, cảm ứng và kết hợp Apple Car và Android Auto thì nhiều cái anh chị hỏi em về cái việc là kết nối uh, về định vị đường thì chiếc xe này không có GPS sẵn mà do có Apple Car Android Auto mà tất cả hiện tại bây giờ mọi người đều sử dụng điện thoại smartphone nên là nó kết hợp với điện thoại thì sẽ dễ dàng là sử dụng được trên màn hình với lại Google Maps của điện thoại Đấy, thì cái Google Maps nó liên tục cập nhật nên là chiếc điện thoại uh, sẽ cập nhật nó dễ hàng hơn là so với lại uh, ở trên màn hình uh, trên xe này đó là cái lý do nhà sản xuất không tích hợp uh, Google Maps trên xe là như vậy dòng xe Power Sport thì nó sẽ luôn có cái lẫy số thể thao kể cả bằng một cầu hay hai bàn cầu giúp cho quý anh chị dễ dàng thao tác về các cái số bán tự động xe này có 8 cấp quý anh chị nhé từ số 1 tới số 6 xe này có 8 cấp từ số 1 tới số 6 và nó có thêm với bản hai cầu nó có thêm là chân ga tự động thích ứng nữa để tự động bám đuổi theo xe phía trước nếu mà phía trước ờ, tăng tốc thì nó sẽ tăng tốc theo, theo đến một cái giới hạn nhất định mà quý anh chị đã cài đặt khi nó giảm tốc độ thì xe nó cũng sẽ giảm theo và dừng lại thì xe sẽ phanh hẳn đó là cái đặc điểm ưu trội của uh, ờ, chân ga tự động thích ứng mà áp dụng trên xe phiên bản hai cầu và cái phiên bản hai cầu nó sẽ có cam 360 độ chứ còn bản một cầu nó sẽ không có đâu quý anh chị ạ và một cầu cũng chỉ có không có cửa sổ trời như bản hai cầu đó đó là các cái điểm khác biệt và cụ thể hơn thì em sẽ em mời quý anh chị qua showroom bên em để thực, thực tế xem giữa bản một cầu và bản hai cầu quý anh chị nhé còn bây giờ sau đây thì à, em mời quý anh chị nào xem cái bảng tóm tắt về chi phí lăn bánh và mức trả góp hàng tháng Vừa rồi là những cái lời giới thiệu ờ, tổng quát nhất về dòng xe bao Sport bên em. Thì về cụ thể các cái tính năng của chiếc xe thì em mời quý anh chị qua showroom bên em để trực tiếp